các anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Thi Bất Động Sản Bình Dương Hôm nay em và An Toàn sẽ quay review một lô đất ở dự án khu đô thị chợ ờ, Nhật Huy để cho tất cả anh chị em và các bạn những ai muốn và tham khảo ờ, dự án này thì mọi người hãy xem hết cái video này nhé chào mừng cả nhà quay lại với kênh Huyền Vi và kênh Toàn Thịnh Phát ạ à ngày hôm nay thì mình và Hiền Vi à, tiếp tục làm những video về tất cả những lô đất cũng như là dự án hiện tại bên mình đang phân phối ạ thì à, lần đầu tiên mình xin chúc cho cả nhà một à, ngày mới thật sự vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng ạ vâng cảm ơn an toàn rất là nhiều à, và sau đây em xin được giới thiệu uh, dự án khu đô thị thương mại chợ Nhật Huy nhé. À, dự án khu đô thị thương mại chợ Nhật Huy nằm ngay tại mặt tiền đường DT741 nối liền giữa Sài Gòn và tỉnh Bình Phước đi về các tỉnh miền Trung Tây Nguyên à, nằm tại phường Hòa Lợi, xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ạ. À. Và dự án này có tổng quy mô là 6,7 hecta gồm 2 422 sản phẩm gồm đất nền và nhà phố ạ. À. Thì bây giờ an toàn có thể à, nói cho mọi người biết là những cái tiện ích xung quanh của dự án à, nhà, chợ Nhật Huy là gì không ạ? Vâng ạ, à, thì à, hiện tại ở dự án từ Nhật Huy có rất là nhiều tiện ích xung quanh ví dụ như ngân hàng Agribank, ngân hàng Vietcombank, ngân hàng ACB bên cạnh đó là trước mặt chợ Nhật Huy có một cái gọi là một cái chợ mà chợ này thì à, nói cái tên ra nó cũng là chợ Nhật Huy luôn à và nó rất là gần với V2 từ vị trí dự án đi qua tới V2 chỉ tầm khoảng là 2 phút đi vào thành phố mới Bình Dương tầm 3 phút đi ra xuống nhà một tầm 5 phút và điều đặc biệt hơn đó là nằm ngay trên mặt tiền đường DT 741 một hướng của vào xuống 1 và một hướng đi vào Bến Cát như vậy thì à, xung quanh nhà Nhật Thi có đầy đủ tất cả những tiện ích mà à, nhà đầu tư cũng như là khách hàng khi mua ở à, đều cần ạ Vâng, ngoài những cái tiện ích xung quanh đó thì ờ, à, dự án Nhật Huy thì nó nằm ở một cái vị trí rất là đắc địa. Vì sao mà lại đắc địa? Bởi vì nó nằm liền kề năm khu công nghiệp chính. À, đó chính là khu công nghiệp Mỹ Phước 1 này, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3 và khu vi ship 2 mở rộng vào khu vi ship 2 nên là cái số lượng anh chị em công nhân viên cũng như là các nhà đầu tư nước ngoài tập trung về đây sinh sống và làm việc rất là nhiều bởi vì thế nên là khu này thực sự là đang rất là hot hot hoặc phát triển à, đặc điều đặc biệt hơn nữa đó là dự án này nằm đối diện với một cái chợ à, Nhật Huy rất là sầm uất luôn ạ à vì ờ, chợ này phục vụ nhu cầu ăn uống là dịch vụ cho tất cả các chị em và công nhân viên mình sinh sống và làm việc ở đây ngoài những cái tiện ích ở ngoại khu thì bên trong uh, dự án gồm những cái tiện ích nội uh, uh, nội khu bên trong nữa thì bây giờ an toàn có thể uh, cho mọi người biết là những cái tiện ích nội khu bên trong là gì an toàn nhỉ bên trong dự án thì, chợ Nhật Khi thì uh, có một cái chợ đêm và chợ đêm chính là cái vị trí mình hướng tây mình đăng chế này đây ạ à. và chợ đêm này thì nó có tổng quy mô là hai gần 2 hecta nha cả nhà gần hai hecta và bên cạnh đó còn có trường mầm non công viên cái xanh ạ à thì đây là tất cả những tiện ích bên trong dự án của Nhật Huy và đây chỉ là giai đoạn 1 còn giai đoạn 2 bên em sẽ tiến hành à, sau này sẽ mở rộng ra thì mình sẽ hướng vào bên tay phải này và sẽ giáp ranh với đường Mỹ Phước Tân Hoàng. ạ Vâng, à, thì à, như mọi người cũng biết là dự án 1 trên 500 thì yêu cầu ở bên trong dự án thì có đầy đủ tất cả những cái tiện ích như là à, cây xanh, điện âm, nước máy như là rồi đèn đường này và công viên cây xanh cũng như là trường học mầm non thì uh, hiện tại dự án uh, khu đô thị ờ, thương mại Nhật Huy thì cơ sở hạ tầng bên trong đã hoàn thiện hết nha tất cả mọi người nha mọi người cũng thấy là à, đường nhựa này à, vỉa hè cũng như là à, đèn đường thì tất cả đã được lắp đặt hoàn thiện hết rồi nhưng mà ưu điểm của à, dự án này đó chính là vẫn đang còn giá F0 nha cả nhà nha khi tất cả các quý khách hàng mình đồng ý và mình thích à, cái dự án này này rồi thì chúng ta khi mà chúng ta mua á nếu mà chúng ta có đủ số tiền chúng ta thanh toán 95% thì chúng ta sẽ được chiết khấu à, 3% và cộng 1.000 USD và à, còn những quý khách hàng nào mình chưa đủ số tiền thì chúng ta có thể thanh toán theo tiến độ và tiến độ ở đây chúng ta chia được làm 5 đợt nha cả nhà nhá và mỗi đợt cách nhau 30 ngày nên là rất là thuận tiện cho tất cả những quý khách hàng nào mà mình chưa có xoay kịp à, đủ số tiền ạ à, thì bây giờ an toàn có thể à, nói cho mọi người biết là dự án à, chợ Nhật Huy này là do ai làm chủ nhà đầu tư không an toàn ha hiện tại à, dự án chợ đêm Nhật Huy thì do công ty bất động sản Nam Dương làm chủ đầu tư ạ. À. Và bắt đầu dự án hình thành từ năm 2019 đầu năm 2019 và đến bây giờ là 2020 thì cơ sở hạ tầng cũng đã hoàn thiện là đường nhựa cũng đã lên rồi cả nhà và giá ở đây là cực kỳ hấp dẫn cực kỳ hấp dẫn là chỉ có khoảng 1 tỷ 600 triệu cho đến là 1 tỷ 800 triệu trên một lô thôi ạ à và bây giờ chúng ta sẽ đi quay à, một cái lô cụ uh, thể nào đó để cho khách hàng có thể là hình dung được là cái lô đất mình mua sẽ là như thế nào quay à, quy ha vâng ngay sau đây thì em sẽ quay cái lô review cái lô D à, 37 hiện tại là khách hàng mới cung sản phẩm ra cho à, mọi người xem nhá à, mọi người hãy chú ý và xem hết cái video này nhé rồi à, thôi video lúc này thì ngay sau đây em với anh Toàn sẽ review lô ôm 23 và video 24 để cho tất cả các anh chị em và các bạn mình xem và biết chi, tiết về lô này nhá thì an toàn có thể nói cho mọi người biết là diện tích của hai lô này được không ạ? Dạ vâng ạ, diện tích của mỗi lô O23 và O24 là 83 mét vuông nha cả nhà và hai lô thì tổng khoảng là 166 mét vuông và điều đặc biệt hơn là hai lô này có giá cực kỳ hấp dẫn cực kỳ thấp và phù hợp với tất cả các nhà đầu tư cũng như là khách hàng đó là chỉ tầm khoảng một tỷ 500 triệu thôi ạ à. Vâng, giá dạ, rất là ưu đãi đúng không ạ? Rất là ưu đãi luôn à. à vâng thì à, lô 23 và lô 24 là à, diện tích mỗi lô ngang là 5 nha cả nhà nha, 5 m và dài là 16,6 m2. Tổng diện tích mỗi lô là 83,6 m2 nha cả nhà nha nếu quý anh chị và các bạn mình à, thấy cái diện tích này cũng như là vị trí này phù hợp với mình thì mọi người hãy quan tâm và xem hết video này hai cả nhà ha thì à, đây chính là cái vạch mốc của lô 23 lô 23 là từ cái vạch này à, sang bên à, 23 này thì mọi người cũng thấy là đằng trước nhà là không có dính hố ga hay là cột điện gì hết mà ừ, ngoài ra nó còn có một cái cây xanh đằng trước rất là mát mẻ luôn sau này chúng ta làm nhà mà có một cái cây xanh đằng trước là rất là cảm giác rất là mát mẻ và thoáng mát đúng không ạ và ờ, lô 24 cũng vậy lô 24 là xung quanh cũng không có dính hố ga và cột điện nha cả nhà nhé. từ cái vạch màu đỏ này sang đến cái vạch màu đỏ bên này và nó cũng ngay đằng trước nhà cũng có một cái cây xanh ngay đằng trước nhà luôn đó nên cả nhà thấy là hai cái lô này rất là vuông vắn luôn nếu mà quý anh chị và các bạn mình thấy thích một trong hai lô này hoặc là thích cả hai lô thì đó là điều uh, càng tốt nữa dạ à, nó nằm ngay mặt tiền đường uh, hòa lợi 2 nha cả nhà nhá và mặt tiền này là đường này có tổng diện tích là 13 mét và mỗi bên lòng đường á, là 7 mét và mỗi bên vỉa hè 3 quay cho mọi người xem là à, xung quanh cái đường lộ cũng như là cục điện à, hè để cho cả nhà hình dung thì ngay sau đây thì an toàn à, và em có thể đi quay toàn cảnh à, xung quanh dự án để cho cả nhà xem à, những cái tiện ích xung quanh của dự án này nhé